mà đang ở hướng ờ, nhà hướng bắc á ừ. nửa đầu thì ờ, mậu tí thứ hai là 12 là nhâm thìn ừ. thì trong mấy năm ở đâu không thầy không chuyển sang hướng nào được thầy hướng nam tây nam được không không tây nam không được à, giáp tý giáp canh thân canh thân à, mốc tý nhâm thìn đúng không ạ dạ chọn cái nhà hướng nam mới mua đất hướng tây nam rồi thầy ờ. bán đi ạ lựa chọn hơn cố gắng dạ lựa chọn hơn cố gắng dạ đúng không ạ lựa chọn hơn cố gắng nếu như mà anh chọn một cái thứ hướng tây nam dạ. về vận rất là cát thì xét tuổi được nhà chẳng thể nào đâu cả đúng không ạ có thể bình bình ok nhưng để mà phát vượng thì không có mình long cung hợp bạch đúng không ạ nếu chọn cái nhà mà có hướng là hướng chính nam thì từ trong nhà nhìn ra là bên tay phải của ngã ba hoặc cao hơn thì sẽ tốt tay phải của ngã ba hoặc cao hơn bên trái người ta gọi cái nhà đấy là biệt thủy hiểu không thì sẽ vượt vâng. à anh tiếp thể có một câu câu hỏi đây luôn đang hỏi câu đấy đang hỏi tiếp đi ạ sau đi ạ Dạ vâng, nhưng mà theo tuổi thì bảo tuổi canh thân với cả tuổi giáp tý có hợp không thầy để hai từ để hai đứa rồi đúng không không nhưng mà hai không hai đứa đó là em tính theo cách của thầy là tháng 11 và tháng 10 âm lịch rồi để để là hợp hết hợp là là để được hợp hết yên tâm rồi anh chị à, có chị hỏi là à, banner thần tài à, long chùi hoặc nhất bát thương gia có đông không à báo cáo với chị rằng là ban thờ ban thần tài tất cả các ban thờ nói chung nhất bát nhang ra để tỉa chân nhang và lau chùi dọn dẹp thì không bao giờ là đậu cả mình nhiều bẩn mình cũng phải tắm thì các cụ mà bẩn thì các cụ cũng phải lau chùi dọn dẹp còn nếu như mà anh chị mà để cái chỗ đấy lên cái nền yếu anh chị đi nó lùng bùng thì đấy là động hoặc là chẳng may cái tay nào nó cắm để cái gì vào trong mắt nhang thì gọi là động động có hai nghĩa một là động theo nghĩa bóng tức là trong đấy bị điểm linh tinh động thứ hai là động theo nghĩa đen tức là đang thắp hương của đứa chạy qua cái bàn thờ nó rung một bật đúng không gọi là động còn việc nhất cái bát hương ra lau chùi dọn dẹp tỉa chân nhang kể cả hàng tuần luôn cho gọn gàng sạch sẽ thật nghiêm trang lại thì không bao giờ là động cả đấy là cái cát rõ ràng như vậy ạ không vấn đề gì cả câu thứ hai là tuổi tí thìn tuổi tí và tuổi thìn hỏi là sông đất tuổi nào thì hợp à, trong tài liệu có rồi đó mình sẽ chọn tuổi ờ, không chọn ngọ vì nó xúc đúng không ạ có dần thân hay sao đúng không ạ thì chúng ta chọn theo tài liệu được rồi nhà có ba gì à nhà hướng tây có hợp Trời, họ đang hứa không thơm À, nếu như mà vợ chồng anh chị mà tuổi tí với tuổi thìn mà anh chị ở trong cái trạch hướng Tây thì rất là vượng. Sang năm anh chị có thể tu tạo sửa chữa bằng cách là sơn lại cổng hay là anh chị lát lại cái sân nền hay anh chị thay lại cái gì mái bên trên ấy. Anh chị tu tạo một chút để uh, nạp vượng thì đeo nữa thì tu tạo lúc nào thì trong nội dung sau tức là tu phương và lập hướng thì tôi hướng dẫn thì chị tu tạo lại một chút thì nó rất là vượng và cái hướng này rất phù hợp với tuổi của anh chị không có việc gì phải thay cả đúng không rồi bây giờ là 8 giờ kém 10 phút được xin thầy cho biết là tuổi sửu sinh năm 1997 hợp nhánh hướng nào tuổi đinh sửu sinh năm 1997 uh, à, nếu như mà anh chị chọn được cái nhà hướng đông thì rất là cát và năm 2021 thì nên mua nhà và ở trong cái nhà hướng đông uh, nếu năm 2021 mà xây sửa hay tu tạm thì đặc biệt rất là cát tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, chồng của tuổi Bính Ngọ sinh năm 66, xây nhà năm 2020 canh tí có được không? Xây nhà hướng nào là tốt? Xây nhà ở quê thì hướng nào không hướng nào cũng được không bị giới hạn và chọn ngày xây nhà và ngày động thổ. Rồi. À, cái chị đề gì giờ cái chị gì vừa chỗ này này. Về sửa luôn nhá. Năm nay làm luôn nhá. Năm nay làm luôn. À, bây giờ đang tháng tí rồi bây giờ đang tháng tí rồi bây giờ đang tháng tí rồi rồi cuối năm xem ngày làm luôn không cần phải phóng lại để làm luôn phải xem ngày còn nếu không thì liên hệ với cả dương <laughs> liên hệ với cả các ban trợ lý trong thành phố hồ chí minh à, cái câu hỏi này của anh thì uh, trả lời anh ba ý có ba ý ý thứ nhất rằng là liên quan đến xây hướng nào tốt xây hướng nào tốt thì nó liên quan đến cái thế đất liên quan đến cái đường đi liên quan đến cái không gian kể cả hay rộng một hecta thì vẫn phải liên quan đến cái thế đường của thế hành lang thông thường những cái nhà trong khu vực sẽ song song hoặc vuông góc gia đình liền miếu phủ hoặc cơ quan hành chính hoặc cơ quan công quyền hoặc đường đi lối lại tại đó chứ không phải là tùy tiện thích xoay hướng nào thì xoay vì nó liên quan đến mạch nên là lưu ý nên là nhà là phải có không gian đất để tính toán được phương hướng việc thứ hai là xây nhà thì chọn hướng nào là à năm 2020 tí 20 có xây được không thì muốn biết có xây được không thì phải xem cái nhà để xây hướng gì thì mới quyết định được và muốn biết cái nhà đấy là hướng gì thì phải xem đất như thế nào anh hiểu ý không ạ phải có cái không gian tổng thể của cái đất đấy và có được cái hướng cơ bản trên cái hướng đường đi nối lại tại đó thì mới quyết định cái việc là có xây được hay không quyết định để hôn dân được hay không xem đỉnh mà bí thường xây nhà hay không thì người ta căn cứ vào hướng nhà chứ không phải là căn cứ vào tuổi cho nên thì ra là còn cái hỏi còn trả lời đơn giản rằng là tuổi kính ngọ và tuổi đinh mùi thì ở hướng nào cát về cơ bản là nếu như mà bính ngọ 66 đinh mùi 67 à tuổi chồng là sinh năm 1967 nếu như mà muốn hỏi chính xác hơn ý, thì anh chị nên làm thêm cái tuổi con anh chị vào vì vậy vâng, vì anh chị năm nay năm mấy nhỉ năm nay năm tư tuổi rồi phải xem tuổi con anh chị như thế nào để mà khi mà xây nhà để cho hợp long với cả tuổi con luôn thì để cái tính vật nó dài ra còn nếu không thì bính ngọn thì đến sang năm thì có thể chọn tây nam hoặc đông nam đều được tuy nhiên phải xem cái đất có thể quyết định được vợ chồng tuổi bính dần con tuổi kỷ sửu nhâm thìn đinh dậu à, được đấy ba đứa đấy à, hướng hợp nhất à nếu như mà anh chị mà tuổi bính dần mà chọn cái hướng vận trong cái năm tới thì nên là nên nên nên nên, nên chọn hướng tây nam thì cái tuổi bính dần mà tây nam vận khí nó rất là vượng thực ra người ta không cần phải tính tuổi con thì bố mẹ mà vượng thì con cái sẽ vượng mà bính dần thì vẫn còn rất là trẻ năm nay mới có 34 tuổi đúng không ạ ba ba ba tuổi thì quan trọng là anh chị vượng uh, đừng tính con vượng khi này chứ ngoài 60 thì tính đến chuyện tuổi con vượng không tính mình vượng thì con mình ắt sẽ vượng và nếu như mà cái tuổi tính dần mà chọn nhà cả hai vợ chồng thì anh chị nên chọn từ tây nam thì sẽ vượng hơn à, tự nhiên là thành hôm nay đi họp cái thì đọc đi hỏi vượng 9193 hỏi đông bắc hợp không và năm nào sinh con hợp học khóa xây dựng ekip sẽ biết tuy nhiên vẫn trả lời là chồng tuổi 91, vợ 93 chọn hướng Đông Bắc được không? Được. Không. Sinh con năm nào tốt? Để đứa nào chưa? Anh nào đấy nhở? Anh Hải thôi nhở? Đã được ra chưa? Chưa được thế nào á? Bây giờ mà để lâu lâu thì xịt vợ mắng chưa? Lấy nhau bao lâu rồi? À mới lấy 5 tháng thì chưa vội đúng không? chưa vội nếu như mà bây giờ có hai phương án phương án gọi là nháp à, ta sẽ để nữa <laughs> thì nếu như để được canh ký thì không có tuổi vợ một lục hại với tuổi chồng để năm xỉu thì sinh sung với chồng để năm dần thì vượng cho chồng để năm mão thì vượng cả chồng cả vợ thì phải thích chọn điều gì <laughs> à, đúng không à? trả lời một mạch làm gì đó đúng không ạ nếu như bể năm tí thì vượng cho vợ đúng không ạ mà lục hại chồng tức là chồng bình thường bán cát đúng không ạ để năm xỉu thì xung với chồng vứt để năm dần đúng không ạ thì được cho tuổi chồng để năm mão thì được cả tuổi chồng và tuổi vợ cho nên gọi là nháp mà nháp thì như này ta để đứa tí đứa mão